VFF vào cuộc vụ cầu thủ U15 Hà Nội bị dọa cắt gân chân. Sau khi nhận được văn bản từ U15 Hà Nội FC tố việc cầu thủ của họ bị huấn luyện viên của U15 Thanh Hóa đe dọa cắt gân chân, VFF đã chính thức vào cuộc và yêu cầu các bên giải trình. Vụ việc xảy ra ở trận đấu giữa U15 Hà Nội và U15 Thanh Hóa mới đây trong khuôn khổ vòng loại U15 quốc gia. Trận đấu có kết quả hòa hai đều và sau khi cầu thủ của U15 Hà Nội ăn mừng vì gỡ hòa hai đều, huấn luyện viên của đội bóng trẻ xứ Thanh là Lê Hồng Minh tỏ ra rất bực bội và có những lời lẽ dọa cắt gân chân đối với trung vệ Tiến Long, một cầu thủ người Thanh Hóa hiện đang chơi cho U15 Hà Nội. Trước khi VFF vào cuộc, chủ tịch câu lạc bộ FLC Thanh Hóa Doãn Văn Phương đã yêu cầu huấn luyện viên Lê Hồng Minh giải trình về sự việc đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận này. Đáp lại, huấn luyện viên trẻ Lê Hồng Minh cho biết, anh có những lời lẽ thái quá trong tình trạng nóng nảy nhưng không hề có lời đe dọa cắt gân chân như trung vệ trẻ Tiến Long đã nói. Tuy nhiên, phía ban huấn luyện U15 Hà Nội đã bác bỏ điều này và khẳng định họ tin tưởng cầu thủ của mình trung thực. Bản thân cầu thủ này cũng như gia đình ở Thanh Hóa đang rất lo lắng và sợ hãi. Phía U15 Hà Nội mong muốn vụ việc này phải được xử lý nghiêm để tránh gây ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ. Chưa rõ bản chất của sự việc ra sao, nhưng với cả đội U15 Hà Nội, U15 Thanh Hóa đều đưa ra những biện minh, lý giải về sự việc. Theo tìm hiểu, ngoài việc yêu cầu U15 Hà Nội, U15 Thanh Hóa giải trình, thì VFF đã yêu cầu ban tổ chức giải cung cấp các tư liệu liên quan để ban kỷ luật tiến hành xem xét và có thông báo kết luận chính thức về vụ việc. VFF vào cuộc vụ cầu thủ U15 Hà Nội bị dọa cắt gân chân. Sau khi nhận được văn bản từ U15 Hà Nội FC tố việc cầu thủ của họ bị huấn luyện viên của U15 Thanh Hóa đe dọa cắt gân chân, VFF đã chính thức vào cuộc và yêu cầu các bên giải trình. Vụ việc xảy ra ở trận đấu giữa U15 Hà Nội và U15 Thanh Hóa mới đây trong khuôn khổ vòng loại U15 quốc gia. Trận đấu có kết quả hòa hai đều và sau khi cầu thủ của U15 Hà Nội ăn mừng vì gỡ hòa hai đều, huấn luyện viên của đội bóng trẻ xứ Thanh là Lê Hồng Minh tỏ ra rất bực bội và có những lời lẽ dọa cắt gân chân đối với trung vệ Tiến Long, một cầu thủ người Thanh Hóa hiện đang chơi cho U15 Hà Nội. Trước khi VFF vào cuộc, chủ tịch câu lạc bộ FLC Thanh Hóa Doãn Văn Phương đã yêu cầu huấn luyện viên Lê Hồng Minh giải trình về sự việc đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận này. Đáp lại, huấn luyện viên trẻ Lê Hồng Minh cho biết, anh có những lời lẽ thái quá trong tình trạng nóng nảy nhưng không hề có lời đe dọa cắt gân chân như trung vệ trẻ Tiến Long đã nói. Tuy nhiên, phía ban huấn luyện U15 Hà Nội đã bác bỏ điều này và khẳng định họ tin tưởng cầu thủ của mình trung thực. Bản thân cầu thủ này cũng như gia đình ở Thanh Hóa đang rất lo lắng và sợ hãi. Phía U15 Hà Nội mong muốn vụ việc này phải được xử lý nghiêm để tránh gây ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ. Chưa rõ bản chất của sự việc ra sao, nhưng với cả đội U15 Hà Nội, U15 Thanh Hóa đều đưa ra những biện minh, lý giải về sự việc. Theo tìm hiểu, ngoài việc yêu cầu U15 Hà Nội, U15 Thanh Hóa giải trình, thì VFF đã yêu cầu ban tổ chức giải cung cấp các tư liệu liên quan để ban kỷ luật tiến hành xem xét và có thông báo kết luận chính thức về vụ việc. VFF vào cuộc vụ cầu thủ U15 Hà Nội bị dọa cắt gân chân. Sau khi nhận được văn bản từ U15 Hà Nội FC tố việc cầu thủ của họ bị huấn luyện viên của U15 Thanh Hóa đe dọa cắt gân chân, VFF đã chính thức vào cuộc và yêu cầu các bên giải trình. Vụ việc xảy ra ở trận đấu giữa U15 Hà Nội và U15 Thanh Hóa mới đây trong khuôn khổ vòng loại U15 quốc gia – Trận đấu có kết quả hòa hai đều và sau khi cầu thủ của U15 Hà Nội ăn mừng vì gỡ hòa hai đều, huấn luyện viên của đội bóng trẻ xứ Thanh là Lê Hồng Minh tỏ ra rất bực bội và có những lời lẽ dọa cắt gân chân đối với trung vệ Tiến Long, một cầu thủ người Thanh Hóa hiện đang chơi cho U15 Hà Nội. Trước khi VFF vào cuộc, chủ tịch câu lạc bộ FLC Thanh Hóa Doãn Văn Phương đã yêu cầu huấn luyện viên Lê Hồng Minh giải trình về sự việc đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận này. Đáp lại, huấn luyện viên trẻ Lê Hồng Minh cho biết, anh có những lời lẽ thái quá trong tình trạng nóng nảy nhưng không hề có lời đe dọa cắt gân chân như trung vệ trẻ Tiến Long đã nói. Tuy nhiên, phía ban huấn luyện U15 Hà Nội đã bác bỏ điều này và khẳng định họ tin tưởng cầu thủ của mình trung thực. Bản thân cầu thủ này cũng như gia đình ở Thanh Hóa đang rất lo lắng và sợ hãi. Phía U15 Hà Nội mong muốn vụ việc này phải được xử lý nghiêm để tránh gây ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ. Chưa rõ bản chất của sự việc ra sao, nhưng với cả đội U15 Hà Nội, U15 Thanh Hóa đều đưa ra những biện minh, lý giải về sự việc. Theo tìm hiểu, ngoài việc yêu cầu U15 Hà Nội, U15 Thanh Hóa giải trình, thì VFF đã yêu cầu ban tổ chức giải cung cấp các tư liệu liên quan để ban kỷ luật tiến hành xem xét và có thông báo kết luận chính thức về vụ việc.